đây là ngoại thất của bếp này những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng vỉ nướng này bằng inox mâm này cũng còn đẹp này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 có đoạn dây này dài đến 3 mét nè thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu chờ ở bên hông bếp đây tôi đã làm sẵn ở bên hông phía pin đó các bạn sẽ cắm vào ổ điện nữa để sử dụng thay cho pin thì ở cái hộp pin này các bạn có thể à, bỏ pin ra mà không cần phải sử dụng nè chỉ khi cúp điện thì các bạn mới cần à, pin để sử dụng thôi thì à, tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin này để các bạn sử dụng khi cúp điện thì tôi cũng sẽ để trực tiếp vào bên trong hộp pin này